bài đấy các anh chơi vừa thứ nhất là chơi nhỏ nhỏ thôi tẩy 500 thôi với lại là nói nhỏ nhỏ nó to tẩy 500 đánh là hư tiền à không đánh đi về tẩy trăm đánh nó rác tiền đi năm trăm nhìn đây mà làm theo này khỏi góc bài này nhìn đây mà làm theo này tẩy nếu mà tẩy một triệu thì em từng này cũng đủ rồi thế ai cầm hộ em con máy đi anh anh anh nhiều tiền anh cầm hộ em con con máy iPhone à, mới ba ba chục con này ba chục á chịu bố cầm về con này mười chín hai mươi triệu thì còn được hai chục Ôi giời, có một gói ba thôi cũng đấy. Thế còn hai chục được. Đây. iPhone 13 ông ba chục với đâu ra. Hai chục. Cầm hai chục tí nữa ra về để lại mật khẩu nhá. Hết tiền thì cầm. Cầm là uy tín rồi. Ra về không cầm được để lại mật khẩu. Ok. Không đâu. Cầm là uy tín nhưng còn hai chục ba chục nó quan trọng cái gì đâu anh. Đâu đóng gà, ông này đóng gà đấy. Thôi thôi thôi. Tôi đóng gà rồi đấy. năm, là triệu à? 7 8 đi đánh bạc anh cầm nhiều tiền như thế thì khác là đè người còn đánh cái gì nữa à, này mẹ tẩy hai triệu đi cầm nha ba rồi con đánh tẩy hai triệu ngay 20 này làm triệu nhá ôi thiếu năm tăng này nghe ừ. tôi lại tăng một triệu rồi đúng rồi rõ ờ, ràng ờ, thế ở đâu thì thế chả ai làm không cho ai bao giờ đâu đang nghèo lắm ôi làm ôi nước mắt của tôi tôi đưa đến đây với tiền tôi tôi làm nhặt được đâu mà rồi kia gì đây một chị con này không còn được ra về để lên một triệu nhá ok gà đi nhà này vào gà đi tôi vào đầu tiên đấy đấy hai triệu rồi cứ trẻ ra chắc rồi trẻ rồi em trả lại cẩn thận đi ở đây chỉ có tôi là tốt nhất suốt ngày cầm thì có công thôi nhưng mà tốt thì nó phải là không công cơ Thế bây giờ không biết thế nào ông ông được con máy này là được Tốt thì vẫn cắt triệu Tốt gì Ông thì chả mong người ta cầm quá mấy triệu một hai ba bốn năm à? sáu bảy tám boss đổ cánh đang đang, đang đen đang phải đi vay tiền đếm tiền nữa theo một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba mười bốn năm bảy tám Đây vào trong cốc cái này. Này, cốc tại sao sao Kia đây, đủ gái nhá. Đúng rồi, tôi bỏ đầu tiên đấy. Vâng. Hai chục chín. Ăn được mấy con gà. Bỏ rồi. Hai con rô cuối cùng. Đánh đi kìa. Đi nhà dạ, thế này rồi nếu đếm nữa đủ hai thêm hai thôi cứ nhập một vào đây Cần. tiền nào cũng chết thôi nhà này nữa đấy. Dạ. bỏ bỏ đấy bỏ đây con liêng mà đánh sướng nhỉ nhà kia kìa bốn cân rồi hai nhà cân rồi boss ngửa đi đang thất đấy ông ngửa trước đi bảy điều bảy điểm thôi ôi rồi đỏ nhỉ đỏ nhỉ thôi bây giờ tôi phải đánh ung dung mà ngồi đánh để cho công bắt bàn ung dung mà đánh khó khăn thật chưa đánh ờ, toàn 8 và 9 như này đánh kiểu gì nguyên Đừng liêng nên mới thắng thì tám chín đã à, chết rồi còn liêng ờ, nữa cái này em bàn này đi tôi ẩm rồi lên hình là được cần bàn này không ừ, hai chân đẹp thế này còn bỏ dưới cái này ông ấy một hai mấy là cân hai triệu cân hãy thử xem nào không theo à? cân của ông hai điểm gì thì... thôi vừa thôi tôi không có ngứa thì năm sau 8 điểm đúng không sáu là ta rồi còn gì nữa con tám mươi chín bỏ cái con mình để để con tám mươi chín nào giờ mới được một ván đấy chứ hai triệu ủi nó nhiều thế nhỉ người ta được người ta ăn thôi mình được mình ăn thế thôi rồi cứ kêu gì ok <coughs> một hai ba bốn năm mười Hôm nay đông đủ nhỉ Ăn gà cũng đủ sống rồi 10 con gà là 6 Lộ con này đổi đấy nhá Ok Rồi Đánh Đánh kiểu gì đây? Cân thế đừng có đổi Ngốc thật Rồi 7 năm rồi mới được nước Anh ơi Ui ông thêm rồi bỏ luôn nhưng không đánh một nghìn nào Thêm 3 triệu Đấy Nhau đấy được cân tôi vật ngửa bài ra xem chứ còn không thì tôi cũng được xem rồi bỏ bài xuống tôi xong rồi đây bao nhiêu bảy tám à bỏ rồi, tám qua rô cân kìa sáu điểm ui liêng à bỏ rồi sáu điểm bài nhà này cân là tôi bỏ bảy nước đấy cho được nhà tôi có điểm đâu ok chưa kê luôn đi ra lại đi không này để 500 bánh gà hai triệu đấy cái rủ đánh to tôi này đấy Ôi, lém gào rất là đẹp đây một cái này bục đầu bục đuôi cho nó xanh và khoai chú ngửa lên nhá đấy ngứa nó được nó đánh bài liên nó phải kín như ông bài hôm nay đen thật nhỉ lên là gặp hàng lên là gặp hàng ở ờ. chia nhẹ nhàng như tôi đen cả đen ừ thôi gặp hàng hai ba ấy là hai chân là đẹp đấy chân đẹp mấy đánh nhỉ ông ấy vòng ông à, vòng tôi đánh đúng không hai chân đẹp cái này rồi mà cũng đánh người tôi chứ còn là hả <coughs> hay đấy tám một mà lên con hai nữa thì là mấy điểm thì, thì ông kia đánh đi ờ, kìa bỏ rồi thì tám một lên hai thì bỏ đi còn Đấy, 10 nước này. 10 nước, 11 nước với tôi 11 nước. Rồi. Rồi đấy. bò thì cân đúng không? Cân hai này. Đây là ba nữa. Thêm ba. một hai ba triệu. từ từ để bài ra như thế này. Đấy, khỏi lộn đấy. Này, đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy. Ông này đầu đuôi đấy. Đấy. 3 triệu cân này. Ừ. Đấy chưa? Ừ. lại thêm 5 triệu Vâng. nhẹ nhàng đó. 5 triệu là gân đấy vâng. vâng. con không cho vay mà con à? này con nhiều tiền nó chị em kịch hay mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy chín này này ui chín cơ chín to quá đây để hai điểm thôi đấy lại liêng này lại liêng nhỉ nhiều liêng nhỉ ông đánh đỏ thật đi đỏ cái gì thưa tiền này nghệ thuật Dạ, dạ vâng. ừ. Ừ. Dạ vâng ông này lấy mẹ lên này rốt tôi ông chia đôi ông cứ làm sao mà cứ chết gì đâu cắt phát cho nó đỡ đen thế nào xong chưa rồi anh đi rồi chứ ông này là cha này làm kế toán đỏ như đếm đỏ gì lên được hai ván ông liên liên với sát liên tục sát liên với chín sút à mình lại tránh này đâu cái ông này ông này chưa mình đánh mình xử lý đi phải xử lý rồi chắc chắn rồi tay vẫn lên không nay không lên được nữa thôi này ván tám của ông lúc nãy Thôi, à, đi đi. Mấy là cân nhỉ? Cứ 2 triệu thôi. 2 triệu cân đúng không? Rồi bỏ đấy, mày đèn thế mày. mãi không lên được cò ờ, con con 6 con 7 đánh số 10 2 triệu cân à? Trang này gọi là hình 2 triệu thêm 3 ờ, Tôi tặng cân 9 10 đẹp như này thôi mà cũng 3 triệu Cuối cùng ra sau con 7 triệu cân Thêm 3 bao nhiêu chúng ta tiền? Thôi bỏ mẹ gì cho nó nhanh Thêm bao nhiêu? 7 Thêm 3 triệu, ông 3 triệu và bằng mặt cân ờ, <coughs> bán chả bán liệu đúng không? Cân sợ cái gì không cân ngửa ui giời ơi không đánh đi tí nữa 8 điểm kìa 8 điểm không đánh đi tí nữa đang du ngủ không ngủ xong lại để thằng đấy cất thằng đi không lại lẫn lộn vào đang du ngủ mà cũng ngủ được mấy đánh hát này nhưng mà lại ít nhỉ quá ít tôi tưởng người ta đánh lật lại chứ thiệt thật đấy ừ, hay quá hàng đụng hàng ngay nhỉ đen không gặp hàng không gặp gì đâu 8 đấy, 8 điểm là 8 điểm là 3 triệu bạc. Gấp được 3 triệu bạc. Gà 4 triệu là lên 7 triệu rồi. Quá đẹp. Anh em có thêm nhỏ nhỏ thôi. Bỏ rồi, gặp 9 nhỏ con này Bỏ. Đây là con đúng không? Thêm hai, nhẹ nhàng thôi. Nhiệm vụ của ông thôi. Ừ. Ông hai triệu con thôi. Ừ. hai triệu con ba bốn đánh láo này ba điểm ra mắt ui giời. ép người quá đáng mấy nước tôi đánh có thêm vô mấy triệu bạc hai triệu bạc tám triệu em đồ này bắt cái bắt cái bắt cái đánh láo đánh láo thì phải có một tầm năm điểm vào đấy mà đánh năm điểm hẳn quát trước quy gát này vào đấy điền thế ba điểm bắt là sai lầm biết người ta đánh láo biết đánh láo biết đánh láo là tám điểm lên chín thì giáo đâu tám điểm bóc cái các ờ, đại ca quy giá thì không gặp tám đấy nhỉ ờ, đi củi luôn Bò, cân cần từ bọ chả bò đi ăn nó được mà cần một bốn điểm vứt đúng không vứt thẳng ai cần không tôi một cần mỗi một nhà cần rồi cân thì lại bị bân rồi một hai cứ 5 triệu ra chạy ba bốn năm hết năm một chả có lẽ từ từ nhá tì đen nhỉ bắt phải cân mẹ đi hai ba tôi thì vẫn vẫn vừa rồi ông cân nhưng không ăn được con này không đấy ăn được không hả đi củi sáu đi củi đi củi đi củi lấy tám nước ăn nhà lấy tám nuôi tám nhà anh thấy ăn nhiều đi ăn thì không được ăn nữa mình năm sáu người đó đen mình đen đấy đen nó là đen quy anh em bảo rồi vừa đánh bé bé thôi cho em thở ấy cái đỏ đánh to rồi đỏ thật đồng hai phát tám dạ. đấy mẹ hai triệu đi triệu Thôi, đánh mẹ gà hai triệu đang dạ. đang lên con rồi đây hai triệu nữa này dạ, nhanh ờ, bài gà là được ui đánh một phát là hết mẹ tiền cái nhỏ với lại to cái ra hiệu em cái mẹ đi em thật đấy hai phát tám đớp mình hơn chục triệu hơn chục triệu anh này nó quá bán trước thêm hai triệu bốn triệu cân một, hai ba bốn cân một nhà này hai chết mẹ rồi nó cũng cân rồi bốn thêm chục triệu rồi tốt ừ. ba bốn năm đứt nhị rồi sáu bảy tám chín hai mươi thế rồi làm cái gì nguyên là bao nhiêu cân bỏ rồi 10 triệu cân mẹ không có nhà này bắt ngay xong luôn à. bỏ rồi bảy nữa bỏ rồi ăn ngửa đi chín thôi chín ăn đi thì thua thì đen thui bảy nước không nhắm mắt đen thui đây bài trước đấy. tôi bảy nước tiếng đấy đấy bảy caso đấy chín điểm là ăn được 10 triệu nhà này chín đen xì này tự nhiên gặp con gà đấy thôi gà một ba năm đen xì hắn có ông kia lại lấy hết tiền về à tôi lấy tiền về các ông đóng tẩy đi hiểu không đấy. tôi, tôi, tôi bỏ sao hiểu không bỏ hai triệu được. ông bỏ bốn triệu 4 triệu bỏ bốn triệu vào đấy đây này một triệu này đấy rõ ràng này hai triệu này đây chuẩn chưa triệu rưỡi này hai triệu này đấy ông bốn triệu đây cứ chia xong tôi bỏ okay. bỏ ẩm được chưa bỏ ẩm vào mẹ luôn còn luôn lên còn luôn sao đây rồi ông lên bài đánh đi tôi ẩm hai triệu đấy qua đấy xong chưa bỏ mẹ từ đầu đi còn làm nha ngoằng vuông vuông à, nối thêm màu hình hình dạ, à? thêm cái hình nữa là có chín không cần hình, không cần hình không cần hình cũng được không cần hình được mấy là cân nhỉ bốn cân cân kìa một hai ba bốn đấy cân thôi tôi cân một hai ba bốn tôi thêm bốn với nhà cũng đang đang thi nhau nặng bảy tám tôi thêm bốn ông tám triệu cân bốn sáu bảy cầm lại em cân nào tôi 4 triệu cân đã 2, 3, 4 triệu cân 4, 3, 4, 5, hai nhà cân à ba nhà cân à 6 triệu hai nhà kia không cân đúng không cân hết rồi nhà này bỏ thôi tôi sáu là cân rồi 10 triệu hai nhà này cân mà tôi đổi bốn nhà này thêm bốn tôi thêm sáu hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thế này cân là mất nửa con iPhone đúng không đúng rồi một hai ba bốn năm yếu để tiền một chục iPhone Ôi, ông này <laughs> ông này bốn này ông này sáu này thì tôi đánh năm thêm năm tôi mấy triệu ông rồi. 11 cân ông 11 cân không hơn con nửa con iphone một tí thôi đánh có thắng có thua chứ biết làm sao rồi thêm chín giờ có cái đòi để tiền chụp iphone tha đừng có cắm ông hai chục ông đánh cái toàn tiền nhưng mà mẹ đánh 11 thêm 9 đánh nốt con iphone của mình rồi nhà này ba nhà ba nhà thêm thôi nhịn nhịn nhịn chín cái gì chín đi cút cút cút chín này tao bỏ từ lâu rồi chín thì tao chi ừ. rồi bỏ từ đau cân rồi 14 triệu con đúng không? Đây 9 6 dưa mà còn đang định bỏ đây này. Thêm là chắc bỏ thôi. 9 10 14 triệu cân. Thôi, cân. Đi 50. Cân đi à? Cân à? Ông 9 triệu cân. Ông 9 triệu đấy. Tôi đuổi 9 nhà kia cân đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 triệu cân này, thêm 10 triệu nữa không còn cơ hội nữa thôi mà tháng này không còn lên to, không làm người nữa nghi lắm ừ, thế 10 triệu coi như là iPhone coi như là thôi em cứ ở với anh em người ta đi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đuổi thêm thì muốn đuổi lắm thôi cần gì con lên ngửa đi con nhạc viên ờ, không 10 triệu con à ừ ờ. đến vòng này có 10 triệu nó theo theo nãy giờ thì chả bỏ rồi đúng rồi thêm nữa chứ còn theo thì chuyện gì thì mà theo thôi thì theo ngửa đi những người tham những người không chiến thắng không? Ờ, những người không tham cái gì đấy từ từ di quy ca thấy bán hình như di ca đâu di quy ca từ từ di quy ca được ông này chín nước thì chấp cái đéo đi đấy nhưng mà còn có tôi thôi ông ơi Astro đầu kịch nó là Astro quả này nó không to không lòng người đấy thì nói đen khi xem xong cái đoạn clip vừa rồi thì có một vài anh em sẽ thắc mắc là tại sao sau khi mà mình đeo cái kính áp tròng này vào rồi ấy thì mình lại giành chiến thắng thì đơn giản nó như này này khi mà các bạn đeo một cái kính áp tròng vào rồi thì các bạn biết rõ bài của đối phương có bao nhiêu điểm mà các bạn biết à, ngày người xưa có một câu là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng còn đây mình đánh bài với người ta mình biết rõ điểm của người ta bao nhiêu điểm thì coi như là mình đang đánh bài ngửa đúng không người ta chia ra không điểm mình biết rõ người ta có tố láo hay như nào hay chăng nữa thì mình cũng sẽ bắt lại hay đơn giản như là ván bài mình được bảy tám chín đi chẳng hạn đúng không nhưng mà mình nhìn bài đối phương mình biết đối phương có điểm cao hơn là liêng hoặc là sát thì ván bài đấy mình sẽ không mất một nghìn nào cả thì trong đánh liêng đánh như thế nó rất là lợi và sau khi mà nhìn cái nhìn qua cái áp chồng thì mình thấy sau lưng con bài này mình rõ nét luôn đây này sau lưng con bài mình sẽ nhìn thấy này đấy xem xong là nhìn thấy ví dụ con ba này thì nó hiện rõ là cái ba cái năm nó là hiện rõ cái năm đấy hay là cái hai cũng vậy nó hiện rõ luôn đấy bảy cũng vậy luôn nhìn rất là nét thì người ta chia ra cây nào mình nhìn rõ cái đấy đây là chữ thập này chữ thập tức là 10 đấy con này con 6 này nét căng luôn thấy chưa lại chữ thập tiếp này lại là 10 này 8 này nét căng luôn 8 cơ này có điểm này là nó dấu hiệu là con cơ này 8 cơ đấy con này là con bốn rô này rô này bốn này rõ to như vậy thì các bạn có nhìn được không nhìn được không mà khi mà đánh liêng thì các bạn biết rồi nếu mà đánh liêng thì là nhìn vào con bài này rất là rõ luôn biết rõ luôn là từng chất từng con luôn thì các bạn sẽ là giành chiến thắng tuyệt đối con bài về cái mẫu bài kính thì nó có nhiều mẫu lắm từ mẫu của Việt Nam như bài đỏ bài xanh hay là mẫu của Hàn Quốc Đài Loan Nhật Bản như này đều có hết còn loại kính các bạn đang nhìn trên màn ảnh cái này là loại kính mẫu mới mới về nó không giống như các loại, kính ngày xưa các bạn biết rồi thì cái kính này nó là chất lượng nó là, là tiêu chuẩn những cái gì mà chúng tôi đã nhập về rồi nhưng mà sau này sau khi nhập về một loại mới và chúng tôi so sánh có loại nào tốt hơn thì chúng tôi sẽ giữ cái loại tốt hơn nhập cái loại tốt hơn về để tung ra thị trường cho anh em dùng những cái sản phẩm nào là tốt nhất an toàn trong mắt nhất và đánh hiệu quả nhất ok chào tất cả anh em